Chào bạn, trước đây khi mà chúng ta kinh doanh trong lĩnh vực F&B thuần truyền thống như là mở quán cà phê, mở quán trà sữa, mở tiệm bánh, mở nhà hàng thì thường chúng ta quan tâm rất nhiều đến vị trí kinh doanh và vị trí kinh doanh được nhiều người cho rằng chiếm 70 đến 80 phần trăm trong sự thành công của một mô hình quán. Nhưng sau Covid thì mọi thứ đã thay đổi, vị trí kinh doanh không còn là yếu tố quyết định, thay vào đó là giải pháp kinh doanh. Và nếu như bạn sở hữu được những giải pháp kinh doanh thì bạn sẽ tiết kiệm rất là nhiều các chi phí và bạn cũng không phải mất quá nhiều tiền cho việc là setup đầu tư vào cơ sở vật chất uh, chi phí cố định để kinh doanh trong khi bạn cũng chưa biết được là mô hình của bạn đầu tư có thành công hay không và dạng bạn tối ưu hoàn toàn về vấn đề vận hành cũng như là về về nhân sự đặc biệt hơn nữa là bạn sẽ giảm đi toàn bộ về vấn đề rủi ro của mình trong quá trình đầu tư và trong video sau thì mình sẽ đưa ra những giải pháp kinh doanh để có thể hiểu được trong quá trình chúng ta à, kinh doanh trong